nằm trong à, khu phân lô rất là đẹp xung quanh à, nhà lầu à, rất là nhiều ừ, từ vị trí lô đất của chúng ta đi ra trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 và trường cao đẳng điện lực chưa tới 500m nha quý vị khoảng 3 400m là tới các chợ và ủy ban phường trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 một lô đất rất là đẹp nằm trên một con đường rất là lớn đường là đường hai xe hơi nha quý vị rất đẹp đây vị trí của lô đất của chúng ta là sát căn nhà này có chiều ngang qua 5m và chiều dài là 17m tổng diện tích là 86m2 thổ cư là 60m được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 600 triệu nếu quý anh chị quan tâm tới lô đất thì có thể liên hệ với theo số điện thoại góc màn hình để tới xem đất và gặp trực tiếp với chủ để à, chúng ta làm việc đây lô đất chúng ta và nằm trong khu dân cư đồng bộ rất là nhiều nhà lầu nha quý anh chị cái quay sơ ờ, xung quanh cho quý anh chị xem nha Đây đường trước đất của chúng ta nè Đường là đường hai ô tô ừ, Đây là vị trí lầu đất của chúng ta Từ ờ, vị trí này chúng ta đi khoảng 200m ờ, là chúng ta tới trường cao đẳng điện lực nha quý anh chị Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video Hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để nhận được những thông báo về giá cả và về nhà và đất ở quận 12 Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị